Vâng, xin chào toàn thể anh em đã tới với kênh cho công viên Bắc của Vinh, kênh sóng lô bất bài em nhé. Thì bây giờ là buổi sáng của ngày 29 tháng 3 năm 2020 thì mình lên video để tiếp tục thống kê lại cái kết quả sổ sổ miền Bắc của chúng ta ngày 28 tháng 3 cũng như đưa lên cho anh em những cái đường câu những con số tốt nhất để anh em có thể được tham khảo được chơi vui văn nghệ đã đã bế hới của ngày 29 tháng 3 anh em nhé. Thì uh, trước mắt anh em là bảng kết quả sổ sổ miền Bắc của chúng ta ngày 28 tháng 3 năm 2020 anh em ạ. Thì như anh em đều biết Giải dạ, đặc biệt của chúng ta có dạng 911 89 anh em nhé Đồng thủ D là con 59 à, chạm 5 chạm 9 tổng 4 anh em nhé Và càng càng 4 cho tất cả anh chị em của chúng ta đấy ạ Có tới với các đau phổ lô tô của chúng ta thì ngày hôm nay từ đầu khấu cho tới đầu chín của chúng ta không có đâu đâu cấm cả anh em nhé Đấy và còn ở đầu khấu thì giá à, cho chúng ta là khá là nhiều là 2, 4, 5 con lô tô anh em nhé Và đầu năm của chúng ta là có tổng cộng 4 con lô tô ạ à. Và những lô hai nhảy của chúng ta thì ngày hôm nay chúng ta có con 59 cả lô cả đê là nhân 2 anh em nhé, con 79 nhân 2 anh em nhé, đấy và con 91 nhân 2 cho anh em đấy ạ và những con lô những con lô <coughs> rơi lại ngày hôm nay của chúng ta thì cũng khá là nhiều anh em nhé, đấy ở đâu không chúng ta có con không chỉ này anh em nhé, đâu một đầu đầu hai chúng ta có con hai ba hai tám rơi lại cả anh em nhé và đầu ba của chúng ta thì có con à, đầu ba đầu bốn chùa chúng ta có con 45 rơi lại anh em ạ và đầu năm của chúng ta Đầu năm thì ờ, không có con nào Đầu 6 đầu đầu bảy thì ờ, có con 79 nhá thì ngày 27 tháng 3 thì nó rơi hai nhảy thì ngày hôm nay ngày 28 nó tiếp tục rơi lại hai nhảy em nhá và đầu 8 đầu 9 của chúng ta thì ngày hôm nay nói chung là cái những con số rơi lại của chúng ta thì khá là nhiều anh em ạ thì ờ, cũng quá ở đấy thì cái trò câu miền Bắc của mình 6 lô bát bài xin được gửi tới những cái lời chúc mừng tới tất cả anh chị em cô dì chủ bạn nào ngày hôm nay đã được may mắn đã được chiến thắng được những, những con lô vấn đề của số số miền Nam và miền Bắc của chúng ta ngày 28 tháng 3 này nhá thì uh, luôn luôn là mong muốn anh em là luôn giữ vững được cái sự may mắn của mình để nổi ra cái chuỗi chiến thắng của mình được lâu hơn xa hơn và tương bừng rực rỡ hơn anh em ạ còn anh em nào mà đừng lờ mà không được không được chiến thắng được số số miền Bắc của chúng ta ngày 28 tháng 3 thì cũng luôn luôn là bình tĩnh anh em nhé đấy anh em chủ tâm xem hết cái video này của mình để có thể là tham khảo được những đường cầu tốt nhất và những cái sổ chuẩn chỉ nhất để có thể tiếp tục tấn bừng rực rỡ cho ngày 29 tháng 3 anh em nhé vâng ạ thì uh, trước lúc vào là <coughs> cái buổi phân tích câu keo và chốt sổ cho anh em tham khảo chơi cho ngày 29 tháng 3 thì mong anh em xem video thì ủng hộ kênh sóng lô bắt bài của mình bằng một nút like một nút đăng ký kênh để ủng hộ mình cũng như để cập nhật được những video lượng mới nhất của kênh cho Câu miền Nam à, miền Bắc của mình anh em nhé. Còn à, đấy em ạ. Thì à, dựa vào cái bảng tần suất lô tô của ngày 28 tháng 3 thì mình sẽ đưa lên cho anh, anh em là hai nhận định anh em nhé. Đầu tiên là con 26 anh em ạ. Đấy, thì nó rơi vào cái dây khán thì cũng khá là dài 2 4 6 7. Đấy. Và sáu này là 2 4 6. Thì à, cái mắc gán của nó là chỉ ngày hôm nay là quả khủng một ngày anh em nhé thì hy vọng ngày hôm nay nó sẽ tiếp tục nổ cho anh em đấy hai bốn sáu bảy cái mắc gan của nó là 7 ngày anh em nhé thì anh em để cho mình con 26 của ngày cho ngày hôm nay ngày 29 tháng 3 anh em ạ con tới với uh, con thứ hai đấy là con 85 anh em nhé đấy 85 thì tần suất của nó đang là 4 ngày em nhé đấy 2 4 5 3 4 thì hy vọng ngày hôm nay nó tiếp tục ra đều cho anh em ừ cái tần suất là 4 ngày cho anh em nhé đây là hai con lỗ của của ngày 29 tháng 3 thì anh em tham khảo cho mình còn tới với cặp sóng thủ lỗ thì ngày hôm qua mình đã chỉ cho anh em một cái câu sóng thủ lỗ đang rất là ok rất là chuẩn chỉ thì anh em xem cái video ngày 27 của mình thì có thể là biết được cái câu của keo của mình cái cặp sóng thủ lỗ nhé. đấy thì ngày hôm qua vẫn ăn được sóng thủ lỗ cặp 4554 anh em nhé đấy đây đấy anh em để cho mình ngày hôm qua mình đã chỉ cho anh em cái keo cái câu này nhá thì hôm nay tiếp tục ở cái câu này thì cục tuổi của chúng ta có tiếp tục cặp 6 thủ lối chỉ 669 nhá thì anh em tham khảo cho mình đấy vì cái câu này cũng chạy là khá là dài thì anh em cân nhắc kỹ lưỡng cho mình nhá còn bây giờ thì mình cũng sẽ tới với uh, cái bảng chốt sổ cho anh em ngày hôm trước đã chốt cho anh em nhá thì ngày hôm trước mình đã chốt cho anh em tham khảo cho những ngày 28 thì đồng thủ lỗ 41 của chúng ta thì không được may mắn được anh em ạ độc thủ lỗ 41 của chúng ta thì không được may mắn đấy và bạch thủ lỗ của chúng ta là con 53 thì rất là ok anh em nhé rất là ok nhé thì chúng ta đã chuyển thẳng được con độc à, con bạch thủ lỗ 53 và chiến đã chiến hai của chúng ta là 41 45 năm tư của chúng ta thì không được chiến thắng con 53 45 của chúng ta thì chúng ta đã chiến thắng được con 53 và 45 anh em nhé rất là chúc mừng anh, anh chị em cô dì chú bác ngày hôm nay đã tham khảo được ở trên kênh song lô bắt bài của mình con bạch thủ lô 53 và chiến đả 53 45 anh em nhé đấy xin chúc mừng anh em còn ở trạm D của chúng ta thì ngày, ngày hôm qua chúng ta đã bị thất bại một cách hoàn toàn này em nhé đấy mình bắt cho anh em chạm 7 chạm 4 thì mình đề về chạm 5 chạm 9 anh em ạ thì rất là đáng tiếc nhưng dù sao thì của chúng ta ở trên tay của chúng ta cũng đấy chiến thắng được 50 phần trăm rồi anh em nhé đấy Bạch thủ lô 53 và chiến đã nằm 345 cho tất cả anh chị em tham khảo tới ngày 28 tháng 3 năm 2020 em nhé và bây giờ thì mình cũng sẽ à, tổ sổ cho anh em tham khảo cho cho ngày 29 nhé để mình sửa lại cái kết quả của ngày hôm nay kìa Ở đây em nhé Kết quả dự đoán của ngày 29 tháng 3 năm 2020 Độc thủ lô 26 anh em nhé Và bạch thủ lô 85 Anh em tham khảo cho mình ạ Và chiến đá 26 Và cặp 6996 anh em nhé 6996 Và tiếp tục là con 85 Cho cặp 6996 của chúng ta Đấy Và chạm lên thì sẽ mình sẽ tiếp tục quay trở lại bắt cho anh em là chạm 3 và chạm 4 anh em nhé chạm 3 và chạm 4 gian đề của chúng ta có 3443 anh em nhé 3223 1441 0440 và 4884 2 4 6 80 đấy đấy là toàn bộ bộ sổ mà cây cho cầu miền Bắc song lô văn bài đưa lên cho anh em tham khảo chơi cho ngày 29 tháng 3 năm 2020 anh em nhé anh em cân nhắc kỹ lưỡng cho mình đấy độc thủ lô độc thủ lô 26 anh em nhé và bạch thủ lô là 85 chiến đá là 26 cặp 6996 và 85 2 và 85 6996 anh em nhé 6996 Trạm D là trạm 3, trạm 4 Trạm D10 số là 3443, 2332, 1441, 0440 và 4884 Cho tất cả anh em tham khảo chơi cho ngày 29 tháng 3 năm 2020 anh em ạ Đấy, thì mong anh em xem video thì ờ, với những con số này Thì anh em cân nhắc kỳ lường nhé Tham khảo thêm những cái câu kèo khác nếu mà cảm thấy trúng Thì anh em có thể tự tin để chơi to đánh lớn anh em ạ còn ờ, anh em nào mà không cảm thấy không trúng máu không kể câu kể keo với những con số này thì chỉ là mang tính chất tham khảo thôi anh em nhé đó. Vâng thì bây giờ thì mình cũng xin được kết thúc video tại đấy thì cũng mong anh em ủng hộ kênh bằng cách để lại cho kênh một nút like một nút chia sẻ và một nút đăng ký kênh anh em nhé vâng xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em vào chiều chiều mai nhé